ok mấy bạn ơi mấy bạn biết tại sao hôm nay phong lại chuẩn bị nhiều đồ ăn đến như thế này không mấy bạn là do hôm nay nè phong mới vừa gọi là chỗ tài nấu ăn đó bạn thấy ghê không một mình phong nấu hết đống đồ ăn này luôn á nha mà phong nấu ăn để làm gì không phải là phong nấu ăn để cho một mình phong ăn đâu nha các bạn nha hôm nay nè phong đã mời sammy qua đây để gọi là ăn sáng cùng với phong cho nên á là phong đã chuẩn bị nguyên một bàn đồ ăn ngon ơi là ngon luôn bạn thấy ngon không chắc chắn là bạn nào chưa ăn sáng hay là chưa ăn tối gì đó nói chung là chưa ăn cơm thì chắc các bạn nhìn đóng đồ ăn thì các bạn thèm lắm đúng không thèm lắm đúng không nhưng mà thôi các bạn không được ăn đâu chỉ có một mình sam mới được ăn đồ ăn do phong nấu thôi hè ok ok hay mà khoan từ trước khi ăn các bạn thì chúng ta cần phải rửa tay mới được không thể nào mà để tay không như thế này mà ăn sẽ gọi là rất là nguy hiểm luôn bạn hiểu không nhất là trong cái mùa dịch bệnh như thế này nữa mấy bạn nhớ là trước khi ăn là phải rửa tay để tránh dịch bệnh nha các bạn nha ok, okay. thôi bây giờ không vô không rửa tay cái coi ờ, mâm đồ ăn để đây đi ơi con heo kìa cái gì vậy à, nhớ là không được ăn dụng đó nha cái con heo nhìn mặt của nó nguy hiểm quá bạn ơi nó đang nhìn mâm đồ ăn của mình là có khi nào nó ăn dụng không ta ai mà biết được mà thôi cái con heo này <laughs> ngoan lắm chứ không sao đâu bạn nhớ là không được ăn dụng nha con heo kia ok bây giờ mình sẽ vô nhà mình rửa tay cái nha các bạn nha phải rửa tay trước khi ăn cái nữa nè ok đây bồn rửa tay nè đổ nước ra nè rửa tay rửa tay rửa tay sạch sẽ nè đấy rửa tay sạch sẽ rửa tay sạch sẽ rồi ok hey sạch sẽ rồi bạn ơi bây giờ chúng ta chờ Sammy tới rồi chúng ta cùng nhau ăn thế nào <laughs> ok ok hmm, đồ ăn bữa nay nấu ngon lắm luôn bạn ơi à, ủa mà khoan hình như mình thấy có cái gì đó hơi sai sai bạn ơi Hello uhm, Rõ ràng là hồi nãy mình nhớ là ở trên cái bàn này nó có cái gì mà ta sẽ tự nhiên giờ ra hay chấm trơn ta Ủa cái gì kỳ vậy What? Rõ ràng là hồi nãy mình chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm mà sao bây giờ mất tiêu hết rồi Ủa cái gì kỳ vậy trời Còn đúng cái nịt Ủa mấy bạn ơi Hay là mình quên chuẩn bị đồ ăn mà hồi nãy mình bị ảo giác là mình chuẩn bị rồi ta Rõ ràng bạn nhớ không mình vừa bước vô nhà cái mình ra ngoài xong mất tiêu hết đồ ăn luôn Cái gì kỳ vậy À có khi nào À mấy bạn ơi cái tên tội phạm này mới vừa ăn dụng đồ ăn của mình xong giờ quay ra ngoài giả bộ như không biết gì nè quái con heo kia có phải mày ăn đồ ăn của tao không vậy ờ đó, đó mày thấy không mày thấy không mình nhìn nó cái đầu nó né tránh mình nè à. à vậy là <laughs> vậy là mày chắc chắn là mày con heo mập này ơi con heo mập tại sao vậy hả đồ ăn tao chuẩn bị cho sammy ai cho mày ăn hết hả heo ai mà biết được rõ ràng tao bảo mày là không được ăn mà ờ, ủa ừ. vậy ủa vậy hello cái gì vậy ủa ông rủ tôi qua đây ăn mà quay hả? À, ờ, ờ sammy hả ờ ừ. ờ ờ gì ờ, ừ, ừ, đồ ăn đâu rủ qua đây sao thấy đồ ăn đâu ủa hả ủa đồ ăn đâu à, à đồ đồ ăn hả à, à, câu chuyện dài lắm sam ơi con heo này nó ăn xong nó còn quay ra ngoài nữa tao nói mày sao heo rồi hàng tao bảo mày là đồ ăn này là tao chuẩn bị cho sammy ai cho mày ăn hả cái con heo mập ngu ngốc này trời trời tức ghê luôn bạn ơi giờ mình phải nói với sam sao đây trời hết sạch đồ ăn rồi à, à, sam ơi ừ. <laughs> à, à, à, hôm nay á là tôi à, rủ bà qua đây để ăn cơm chung với tôi á ừ, nhưng mà Đúng do rồi. là nó xảy ra một số vấn đề trục chặt cho nên là à, đồ ăn à, đồ ăn à, biến mất rồi biến mất hết rồi cái gì vậy cái gì, cái gì là đồ ăn biến mất ông nói tào lao đúng không tôi chừa bụng không ăn sáng qua đây ăn đồ ăn với ông ông nghĩ sao có khi nào ông ăn đúng không ông ăn đúng không có đâu có đâu tôi không có ăn nha tính ra thôi tôi nói thật cho bà biết đó nè từ sáng á tôi chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn luôn nào là pizza gà quay mì rồi sau đó bánh quy bánh kẹo bánh ngọt đồ cho bà rất là nhiều luôn nhưng mà bà biết sao không tôi vô nhà tôi rửa ừ. tay có cái thôi một phút 30 giây tôi chạy ra con heo để ăn hết trơn đồ ăn luôn rồi trời đất ơi thật không hay là ông ấy dối vậy nghĩ sao con heo ăn nhanh dữ vậy trời ơi hỏi nó đi à quên từ nó đâu nó nó nó là con heo mà sao hỏi nó được nhưng mà rõ ràng nha là tôi chạy vô nhà là tôi rửa tay là ở ngoài đây không có ai hết chỉ có mỗi mình con heo thôi mà nó ăn hết sạch luôn trời con heo này thiệt luôn tức nó ghê hay là bây giờ vậy đi sam mình đem con heo ừ. mình làm thịt đi đó ủa cần ngon mà ông đem đi làm thịt luôn hả mà tôi nói rồi con heo này kêu nuôi chi cho tốn cơm tốn nước đúng không bây giờ ông thả heo đi đi trời đất tự nhiên nuôi heo chi bây giờ rất hoạt rồi thân không Trời ơi, trời tính ra con heo này là bà đưa cho tôi, bà kêu tôi là phải nuôi nó luôn á, bà là người kêu tôi nuôi nó luôn á. Có hả? Sao tôi không nhớ với vợ? Trời cái chuyện đó lâu lắm rồi. Hay có bạn nào thắc mắc tại sao từ lúc Phong chuyển qua bên Minecraft thì lại có một con heo luôn luôn đi theo Phong đó chính là bé heo mập ú không các bạn. Mấy bạn biết tại sao con heo này lúc nào cũng đi theo Phong không? Là do Sammy á bạn, Sammy bắt mình là phải nhận nuôi nó, bây giờ Sammy không nhớ gì hết trơn vậy. Bà không nhớ thiệt luôn hả? Hả? Không dám chết chân luôn Trời ơi, cái câu chuyện đó là xảy ra lúc mà túi bà còn nhỏ rồi Chắc là cho chắc là như vậy cho nên là bà không biết Bây giờ bà ngồi xuống đây đi Bà ngồi xuống Trời ghế đi Tôi kể cho bà nghe Đúng rồi, bây giờ tôi sẽ kể chuyện bé nghe nè Đây, cái con heo này tại sao tôi nói là do bà bà là người kêu tôi nuôi nó Thì bây giờ tôi sẽ kể cho bà nghe nha Câu chuyện xảy ra 10 năm trước Nhem nhem nhem Trời ơi miếng phô mai nó ngon gì đâu luôn á mấy bạn ơi Có bạn nào thích ăn phô mai giống như Phong không Nhớ bình luận lại cho Phong biết nha Trời ơi miếng phô mai ngon quá bạn ơi Mấy bạn biết không hồi sáng đây nè mẹ của Phong đi chợ á Xong mẹ Phong mua quà cho Phong là nguyên một cái miếng phô mai to đùng luôn bạn ơi Một mình Phong ăn sao hết miếng phô mai này trời Mà Phong cực kỳ thích phô mai nha Ăn nó ngọt ngọt béo béo ngon ơi là ngon luôn uhm, hay là bây giờ mình mang cái miếng phô mai này qua mình cho sam ăn chung ta đúng rồi ha một mình mình ăn làm sao hết được bây giờ mình qua mình cho sam ăn chung đi ừ hợp lý hợp lý bây giờ mình sẽ lấy miếng phô mai nè <laughs> bây giờ mình sẽ qua bên nhà sam mình sẽ cho sam ăn chung phô mai với mình nha bạn nha ok à không biết giờ này sam có nhà không ta để mình qua mình khoe cho sam cái miếng phô mai này sam cũng rất rất là thích ăn phô mai luôn á bạn ơi ok ok ủa ủa ủa gì ạ ủa sao sammy đứng ngoài kia vậy ta ừ, để mình ra ngoài mình xem coi uhm, à đúng rồi sẵn khoe miếng miếng miếng phô mai luôn <laughs> ok heo ơi, ok heo, heo nói chuyện đi heo ơi ủa hello bà. ủa hello. bà làm cái gì mà tự nhiên bà đứng mà nói chuyện với con heo vậy mẹ biết sao không sáng sớm tự nhiên con heo đứng từ sáng giờ nè Dễ thương quá à nó, Trời nó nhìn mặt tôi luôn Ủa nhìn đây. Cái con heo mà nhìn nhìn cái mặt nó xấu quắc à Bà nhìn cái cái cái mặt nó ngu ơi là ngu luôn á Đẹp chỗ nào dễ thương chỗ nào Ôi. Đâu, nó màu hồng là nó màu của con gái là nó dễ thương rồi Không trời biết hả ơi, Trời con heo thì nó màu hồng rồi đúng rồi Nhưng mà khi mà nó bị nướng lên, nó bị quay lên thì sẽ thành heo màu đỏ hiểu không ạ Ơi, thôi, nhưng mà tôi nói bà nghe nè Thôi kệ con heo đi, tôi nói bà nghe nè Hôm nay tôi được mẹ tôi mua tôi nguyên miếng phô mai ngon ơi là ngon à Tôi bà ăn, ăn, ăn, ăn chung đi Ồ, phô mai hả Đúng rồi ừ Ê, nhưng mà biết sao không bạn heo này từ sáng giờ không có gì ăn bây giờ tôi lấy miếng phô mai cho bạn heo ăn được không ơi sao được trời trời cái phô mai này là mẹ tôi mua cho tôi tôi còn chưa kịp ăn miếng nào nữa tôi tính qua đây tôi chia cho bạn ăn ăn chung với tôi mà tự nhiên giờ bà đưa con heo ăn là sao con heo ấy đói kể đi trời đất ơi biết sao không nó như nó lạc chủ hay sao ấy từ sáng giờ tôi thấy nó đứng đây hồi hà nó cứ đứng nó không thèm đi luôn chắc nó đổi lắm luôn ấy ủa cái con heo này hình như là con heo này là con heo nhà của bà tám bán thịt heo ngoài kia hay sao á tôi nhớ là bà cũng có nuôi một bầy heo luôn á hay là con này heo này con heo của của bà ta ừ, chắc vậy á nhưng mà nó không thèm đi nè chắc nó đói bụng nè bây giờ tôi cho nó ăn được không phong không ừ. được không được con heo này nó nó đói cởi đi tính ra là nó nó mập như heo rồi tôi với bà ốm này cái này phô mai tôi mang cho bà mà sao cho nó ăn được không được đâu Ủa gì sao vậy bây giờ ông cho tôi nha Bây giờ tôi cho con heo được mà Ông cho tôi rồi ừ. Ủa tính ra tôi cho bà có một nửa thôi nha Mà bây giờ chẳng lẽ giờ bà đưa một nửa cho con heo ăn Còn nửa lại còn lại tôi ăn ý bà nói tôi ăn chung với heo hả Trời ơi tôi có nói gì đâu Bây giờ mình bẻ ra cho con heo được không Đó Mình phải thương người chứ Đúng không Mình phải, mình là con nít mà có mình... biết lòng thương người Mình ừ. thương người nhưng cái này là con heo không phải con người đâu Ủa con heo hả ai biết trời trời không sao bây giờ mình thương con heo đi Mấy mình chỉ có thương con người, thương con con heo được à, không? Không ừ. được Cái con heo mày, mày đi ra chỗ khác chơi để mày đứng đây chi Giờ tự nhiên giờ Sam lấy đồ ăn Tao tặng cho Sam cho mày ăn là sao hả con heo Con heo vô duyên, ra chỗ khác cái heo Ở xin không trời. nó không hèm nhìn nhìn mặt tôi luôn Sam nó, nó bình thường tôi Nó nhìn lên trời luôn này Thôi, ông cầm cái phô mai đi đi Tôi đứng đây tôi canh bé heo thôi Ông mày nhà ông chơi mình đi ừ. Ủa tự nhiên không Sam giận tôi vậy Tính ra tôi có làm gì đâu Thôi được rồi nè Bây giờ bà muốn cho con heo ăn thì đó Bà lấy cho heo ăn đi mệt rồi, quá Rồi cảm ơn nha Ăn đi heo Trời trời Nó nuốt cái tay tôi luôn không Trời đất ơi Trời tí nữa Tí nữa bà đưa tay vô nó, nó, nó cắn đứt cái tay bà luôn á Trời con heo này ham ăn lắm Mấy con heo ham ăn lắm Ê nhưng Ê, mà bây giờ tôi nói đây nè bây giờ heo này nó mất chủ rồi bây giờ nó đứng đây nó mất chủ rồi bây giờ ông về ông nuôi đi đỡ đỡ đỡ đỡ đỡ đỡ tôi có đây tôi quá à ai không được đâu không được đâu tính ra ở nhà mẹ tôi còn không cho tôi nuôi chó không cho tôi nuôi mèo nữa ở đâu mà cho nuôi heo tính ra là mấy con heo nó còn ở dơ hơn con chó con mèo nữa Nên sao mẹ tôi cho tôi nuôi được không sao mấy con heo này nhìn lại là mẹ mẹ mẹ mẹ bạn cho luôn á phong đừng có lo mấy con heo đó nó ngoan lắm nó ăn cà rốt thôi mà nó có ăn gì đâu nghe tôi nói bạn nghe bây giờ mà mẹ ừ. tôi mà đồng ý nuôi con heo này á thì chỉ có hai mục đích thôi một á ừ. là mẹ tôi nuôi con heo này á là để làm thịt mai này nó lớn lên mẹ ừ. tôi sẽ làm thịt nó bạn có muốn con heo bị làm thịt không ừ, không rồi mục đích thứ hai mục đích thứ hai mẹ tôi nuôi con heo là bởi vì mẹ tôi hay bảo tôi là ở dơ như heo vậy á cho nên mẹ tôi nuôi con heo cho có hai con heo trong nhà luôn À, ý mẹ đang nói bạn như con heo hả? Vô điên, vô nguyên, tôi nói giỡn thôi cũng cũng cũng tin nữa. Thôi nhưng mà mẹ tôi không cho tôi nuôi đâu. Thôi bây giờ nè, tôi nói bà nghe nè. Bây giờ á mình thương con heo thì mình thương mình cũng cho nó ăn rồi. Bây giờ thôi, kệ đi, bây giờ tôi bà đi chơi đi, tính ra tôi tính rủ bà đi nhảy dây à. Vậy thôi em đi nhảy dây một mình đi, tôi đứng đây canh bằng heo tôi là bằng heo tôi bị bắt nạt làm sao? Đúng không heo? Nó gật đầu nữa thấy không? Em nó ăn dễ sợ chưa nè tự nhiên không đứng đây canh con heo làm gì tính ra tôi muốn rủ bà đi chơi chúng tôi bà không đi thì bà đứng đây bà canh con heo không bây giờ tôi là tôi quỷ bằng heo này hơn ông rồi ông ác quá à hmm. ủa cái gì kỳ tự nhiên không đi chơi tôi không không không thèm đi chơi tôi đi chơi với bạn heo là sao ơi con heo rồi mày đi ra chỗ khác đi mày đừng có gọi lại gần sam sam của tao mà đi ra đi ra ủa vậy giờ bà không đi chơi với tôi luôn hả à ông đi nhảy với một mình đi tôi chơi bằng heo rồi đúng không heo trời ơi heo gì thương quá ơi đồ ác độc rồi bà chơi mình bà ơi tôi không thèm chơi chung bà tôi nghỉ chơi với bà luôn tôi đi tôi đi chơi chung với với với, với cây rồi với mít tôi dịch tôi nghỉ chơi với bà không thèm chơi với bà nữa One eternity later. Wow, trời lâu lắm rồi mới thấy trời mưa to như vậy luôn á trời cái gì mà mưa to dữ vậy ta uhm, có khi nào tí nữa lũ lụt luôn không ta uhm, chắc không có đâu mưa to vậy thôi chắc không có lũ lụt đâu nha ủa mà khoan từ không biết là sammy có còn ở ngoài kia với con heo không trời đừng có nói là vẫn còn ở ngoài đó nha đâu đó mình ra mình xem coi trời trời hai người đó vẫn còn ngoài đó kìa mấy bạn ơi ê sam ơi sam ừ, ừ, ừ. hello trời ơi trời trời mưa rồi bà không về nhà đi bà ở ngoài đó làm gì vậy thì bé heo đang đứng đây nè tôi phải canh bé heo chứ lỡ bé heo bị ăn thịt sao Trời ơi, nó chỉ là con heo thôi mà Bà kệ nó đi, bà bà quan tâm đến nó làm gì Trời mưa bà không về nhà tí nó bệnh bây giờ Hả, không, không về đâu Bây giờ bé heo còn ở đây thì tôi sẽ còn ở đây Hiểu chưa hả Ây, bà này cứng đầu thiệt cái chứ uhm, Hai người này thiệt luôn á trời Có con heo thôi mà cũng phải lo lắng nó làm gì nữa Trước sau gì nó cũng bị làm thịt thôi Nó chỉ là con heo thôi mà uhm, Bực bội ghê Thôi tôi kệ bà luôn, tôi không quan tâm đâu uhm thôi vô nhà đóng cửa đi tôi vô nhà tôi ăn bánh nè bà gọi ở ngoài đó với con heo lạnh ráng chịu rồi mẹ ơi cho con cái bánh cái bánh kem đi mẹ ơi nhầm nhầm nhầm nhầm trời bánh kem ngon quá nhầm nhầm nhầm nhầm à, trời ủa ủa bây giờ mày đâu bây giờ mày đâu con heo đâu mày đâu cái tiếng của ai ta hình như là tiếng của sammy thì phải ủa chuyện gì vậy à, ủa không nhớ bây giờ mình nói làm sao Bây giờ tao cho mày một cơ hội cuối cùng thôi Một là đưa con heo Hai là tao sẽ bắt con heo đi luôn á Chọn đi Không, không có đưa con heo Con heo này là của con Ủa, Ủa có chuyện gì vậy à, Con heo này là của người Ủa vậy Ê, à. thằng ngốc này, thằng ngốc nào đây Ủa, Ủa cái ông kia ông là ai tự nhiên ông đến đây ông bắt nạt Sammy của tôi à hả ai cho ông gọi là dám bắt nạt Sammy của tôi ừ. Sammy của mày hả? À, thằng này lại chơi cái trò anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tao chỉ muốn gọi là đưa con heo đây thôi, tại vì tao thấy nó ngon ngon mẩm mỉm muốn về làm thịt thôi. Vậy mà tụi mày cũng không cho nữa. Bây giờ đưa đi, có bao nhiêu tao trả tiền, nhanh lên. Ơi Sam ơi, tính ra cái ông này ổng đâu có tính gọi là bắt nạt Sam đâu, ổng chỉ tính là bắt con heo thôi mà, thôi đưa chổng con heo đi. Không, heo là của tôi Ổng bắt nạt heo là bắt nạt tôi rồi Hiểu chưa ủa cái gì kỳ à tính ra con heo này à, mình lụm ngoài đường mà thôi kể đưa mình đưa cho ổng chổng đem về làm thịt đi ông thôi ổng đánh mình đúng á rồi đúng rồi bây giờ đưa con heo lên lên này, bây giờ anh nói cho chú nghe nè Hai chú nghe nè Thấy dây xích vàng trên người anh không Anh á là thuộc hệ của Gọi là chủ đại ca ở đây á Đưa con heo đây Không á là anh đánh hai đứa luôn Tin đúng Thôi ừ. cà gốt nè Chú lấy cà gốt rồi về đi con Ánh điện heo nè con Heo là của con Chọc quê hả Dám chọc quê luôn hả Hả Quýnh bây giờ ai ai ôi Cái ông kia Này nha Ông không được gọi là quýnh xàm của tôi ra Ông mà quýnh xàm tôi rồi Ông biết tay tôi ra chưa gì biết tay ông ngon làm gì thử rồi tăng đầu nè này à cái ông này ráo thiệt ừ, ừ, ừ tôi nói ông biết nè ừ, bây giờ á sammy muốn bảo vệ con heo này thì coi như con heo này cũng là bạn của tôi luôn coi như đây là hai người bạn của tôi ông không được đụng với hai người bạn của tôi nếu ông đụng với hai người bạn của tôi thì tôi hãy cho ông biết sức mạnh của phong cận siêu nhân chắc mình chứ dư <laughs> mắc cừ quá rồi ngon ngon làm được gì ta <laughs> à làm được gì hả ấy xem đây ai à trời ơi đau quá à, sam ơi yêu mà mày đặt gây do à, hả để nói cho chú mày nghe một câu nè yêu á thì đừng có mày đặt đi cứu người khác ok bây giờ tao cũng không thèm con heo nữa đâu tao đi kiếm con trâu tao ăn tạm biệt dạ giận dỗi bớ người ta người lớn mà ăn hiếp con nít quýnh con nít kìa trời à, à, à. ông có sao không đâu có sao đâu tôi khỏe lắm tôi giả vờ vậy thôi cái tôi khỏe lắm ghê không ghê không Ê, à, trời ơi đau quá bạn ơi ông đó ông lấy cái cây ông ông quýnh vô đít mình đau chết luôn trời à, ơi hả có sao không có sao không có sao không không sao không sao không cái bánh của ông ăn nè đó cái bánh này tôi định cho bé heo ăn nhưng mà thôi ông ăn đi cho để lấy sức lại nha à, ừ. Ê, tính ra bà lấy đồ ăn cho heo bà cho tôi ăn luôn hả ủa bình thường mà cái heo cái này heo chứ ăn mà ăn được mà Ai, thôi nhưng mà không sao ấy chung mà bây giờ tôi bảo vệ được ừ, Sammy với lại là bé heo rồi được rồi ủa sam bộ bà thích con heo này lắm hả thích lắm con heo này nó tội lắm luôn á đứng đây hoài luôn á à, cái con heo rắc rối này thiệt luôn á từ hôm qua giờ tôi gặp biết bao nhiêu chuyện với cái con heo này rồi mà tôi không hiểu ủa ủa ủa, nó di chuyển nè ủa à, sao nó di chuyển luôn hả hay vậy ủa sao tự nhiên ngày hôm qua giờ tôi thấy con heo này đứng yên một chỗ nó có thèm đi đâu đâu mà sao tự nhiên hôm nay nó nó nó, biết đi vậy nè cái gì ghê quá vậy ủa ủa, ủa. Ôi. Nó đi theo ông kìa Ở ai, ai. dữ hả Heo ơi mày đừng có đi, đi theo tao nữa Tao không có biết mày là ai Đừng đi theo tao nữa Ủa sao con heo đi theo mình hoài vậy các bạn Ủa Tôi biết rồi nè Biết làm sao không Sao vậy Ông cứu con heo Xong con heo thích ông rồi Đó Ủa Chắc cái gì luôn. Cái gì tự nhiên ừ. tôi cứu con heo Sao con heo thích tôi là sao gì ghê Tôi không thích con heo đâu Là nó xem ông như là ân nhân cứu mạng đó Hiểu không Ủa Ân nhân cứu mạng Vậy dạ, là từ nay là ừ. nó sẽ đi theo tôi Nó trả ơn cho tôi hả Ừ đúng rồi Khi cứu một ai đó người ta sẽ trả ơn ờ, Trả ơn ông á hiểu không Đó dựng ừ. heo đang trả ơn ông á ừ, Ủa thương quá à Tôi thấy trả ơn vậy tôi thấy Tàn đi theo tôi không à Nhưng mà thôi nói chung mà nhìn con heo rồi cũng dễ thương Với lại là tôi đi đâu con heo cũng đi theo tôi Thì bây giờ chịu thôi giờ biết sao Nói chung á là con heo mà nhìn thì nó cũng dễ thương Cho nên thôi được rồi bởi vì là Sam cũng thích con heo này Cho nên tôi quyết định là tôi sẽ xin mẹ tôi cho tôi nuôi con heo này Nhưng mà yeah. Nhưng mà là Sam cũng phải nuôi chung với tôi nha Tôi biết rồi ha tụi mình nuôi chung mà Ủa mà ông là đặt tên nó tên gì giờ không lại cái bằng heo ừ. À thôi thì bây giờ nó là con heo Thì mình cứ gọi nó là heo thôi Nhưng mà nhìn nó mập quá à. Hay giờ mình gọi nó là bé heo mập ú đi Ui vậy thương dữ vậy Bé heo mập ú Hết Đúng rồi Hết không Hết không heo trời đó nó quay mặt cho khác rồi à nó nhìn cái bánh kem kìa trời đúng là heo mặt à. ú bạn ơi nó thích ăn cái bánh kem rồi nhìn thấy cái bánh kem cái đủ quay quá nhìn bánh kem mấy bạn ơi thôi rồi là đây ăn cho mày cái bánh kem luôn á heo vậy là coi à. như à, từ nay à, là heo sẽ được về ở chung với à, gọi là phong với lại sam nha heo nha heo ừ. Ồ, rồi vậy là từ đây chúng ta có thêm một người bạn nữa rồi yeah bé Và kể từ đó Phong Cận cùng với Sammy và bé heo mập ú Sống bên nhau đến cuối đời hạnh phúc À mà không biết hạnh phúc hay không Nhưng mà tôi thấy là con heo này ăn dụng hơi nhiều Sam ơi Ở không? Ờ, bà nhớ chưa? Cái đó là câu chuyện về con heo đó bà nhớ chưa? Trời ơi ông kể nồi tôi no bụng luôn á Phong Trời ơi dài thằng lon vậy Trời ơi Rồi nhớ rồi Rồi rồi biết rồi chính bà là người bảo vệ con heo này sau đó đầu á ha rồi bà kêu tôi nhận nuôi con heo này bây giờ giờ bà còn nói gì nữa lần sao không ngồi bé đây lần đầu tiên tôi nhìn thấy con heo lúc lớn lên rồi trời ơi quá trời heo rồi nhìn quen rồi chứ sao đó không bà phải nói rằng là lúc mà còn nhỏ nhìn nó còn dễ thương hiểu không còn bây giờ lớn rồi à. bà nhìn cái mặt cái đi nhìn cái mặt nó ngu như con heo vậy ờ đúng rồi thì nó là heo mà nhưng mà nó ngu hơn một con phải nói đúng là nhìn cái mặt nó ngu hơn con heo nữa đó ờ, cho nên là bây ờ. giờ ấy bà quên là đúng rồi nhưng mà thôi nói chung á là bây giờ á là bà đã nhớ được lý do sao tôi nuôi con heo này chưa nhớ rồi rồi Ủa mà tính ra là ngày xưa bà kêu tôi là tôi với bà sẽ cùng nuôi chung nhau Mà sao tự nhiên tôi thấy có mình tôi nuôi nó à, Đến nỗi bây giờ nó mập ú uh, Tôi thấy bà chưa chưa cho nó ăn cái gì luôn á thì ông nghĩ sao ông cứ đi đâu là con heo đi theo đó làm sao tôi chăm được nó thích ông đến nội địch đến tận bây giờ luôn nè sao tôi chăm được đúng không ơi heo ơi hay là mai mốt mày đi theo sammy đi nha nó hỏi nó không rồi nó không chịu <laughs> luôn biết rồi nó đo luôn chịu à. luôn rồi nó đứng im như như như bức tượng luôn rồi các bạn ơi mệt nó ghê trời đó ờ, mấy bạn ơi và đó chính là câu chuyện lý do vì sao mà bên cạnh phong luôn có một bé heo đi theo phong đó chính là câu chuyện phong cận và bé heo ấy ok và mấy bạn thấy câu chuyện như thế nào mấy bạn thấy câu chuyện này có thú vị hay không nhớ bình luận cho mình biết nha hả Ê Dũng Ê Dũng, Dũng như chuyện cổ tích đó phải không? Cái ừ. chuyện bạn nghe Giống chuyện cổ tích ghê luôn á trời Nhưng mà đó là sự thật nha các bạn nha Đó là sự thật á ừ. Ok Và cảm ơn anh em đã xem video này nha Nếu như mà anh em thấy thích video này Đừng quên là hãy để cho Phong một like Một share Và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên là hãy bên kênh youtube của Sammy Cùng với thành viên của Hero Team Để đăng ký hội cho mọi à. người đó nha anh em Còn bây giờ thì mình sẽ phải gọi là hỏi tội con heo này vì tội ăn dụng mới được Mày, tao sẽ bắt mày ra chợ bán cho bà Tám bán thịt heo Để tao lấy tiền tao mua lại bàn đồ ăn Đi, nhanh lên